Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ năm ngày 5 tháng 8 năm 2021, tức ngày 27 tháng 6 năm 2021 âm lịch, ngày Ất Dậu, tháng Ất Mùi, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Ất Dậu hôm nay là Kỷ Mão, Đinh Mão, Tân Mùi, Tân Sửu. Con giáp xung tháng Ất Mùi là Kỷ Sửu, Quý Sửu, Tân Mão, Tân Dậu. 1. Tử vi tuổi Tý. Cục diện tương phá đem lại nhiều tác động xấu đối với người tuổi Tý, Do đó, bản mệnh cần hết sức cẩn thận khi bắt tay vào công việc, đồng thời có lòng đề phòng kẻ tiểu nhân xuất hiện gây trở ngại cho công việc. Tuy nhiên, bạn cũng có thể yên tâm rằng nếu mình luôn tập trung vào công việc đang làm thì chắc chắn sẽ hạn chế được sai sót. Trải qua những khó khăn, thử thách cũng là cách giúp bạn rèn luyện bản thân để trở nên xuất sắc hơn. Thiên ấn cũng cho thấy bạn vốn là một người thông minh và điềm tĩnh. Mọi người xung quanh hiểu rõ và luôn tin tưởng vào bạn,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 quý nhân phù trợ, tí, tị, dậu. 3. Tử vi tuổi dần Kiếp tài gây rối, người tuổi dần nóng này có thể vướng phải những vụ tranh chấp, mâu thuẫn với bạn bè hoặc đồng nghiệp. Bạn quá ngang ngược và thích làm theo ý mình chứ không chịu tiếp thu ý kiến của người khác. Đừng nên lúc nào cũng tự cho rằng mình là người đúng đắn. Nhiều khi, hãy hạ cái tôi của bản thân xuống và lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh xem sao, biết đâu bạn sẽ tìm ra cách hợp lý hơn để giải quyết mọi việc.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 Do cục diện tương xung tác động, người tuổi mão tuy rất thông minh nhưng lại quá chủ quan, kiêu ngạo nên thường coi thường ý kiến của người khác, sẵn sàng gây gổ, tranh cãi với những người có quan điểm trái ngược với mình. Bạn nên biết rằng mỗi người có một cách nhìn nhận vấn đề khác nhau nên bạn không thể bắt người khác nghe theo ý mình. Còn nếu muốn ý kiến của mình được công nhận, bạn cần phải trình bày quan điểm một cách thật hợp tình hợp lý. Xem tử vi online 12 con giáp hôm nay kim khắc mộc, người độc thân vẫn giữ những cái nhìn khá tiêu cực về tình cảm,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 Tử vi tuổi tỵ Nếu không muốn vào đủ loại rắc rối do thương quan mang lại, bạn tốt nhất nên sửa đổi những tật xấu của mình. Bạn quá hiếu thắng nên dễ gây gổ với người khác mà không quan tâm xem tình huống hay đối tượng giao tiếp của mình là ai. Bạn có thể đối diện với những nỗi buồn lớn như không trúng tuyển, không thi đỗ, thậm chí là bị mất chức, bị hãm hại, song đừng quá thất vọng với thực tại. Đây chính là dịp để bạn nhìn lại bản thân mình và nhận ra khuyết điểm của bản thân.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 dù được nhiều người săn đón đi chăng nữa, bản mệnh cần suy nghĩ kỹ càng trước khi quyết định đến với một ai đó. Nếu đã có gia đình, bản mệnh có thể sẽ đau đầu vì chuyện con cái. Con cái bướng bỉnh, không chịu làm theo ý mình có thể khiến bạn cảm thấy không hài lòng, song bạn không nên dùng roi vọt để ép buộc con cái. Hãy tìm hiểu lý do con hành xử như vậy. Thực thần chiếu mệnh đem lại tin vui tài lộc cho những người làm nghề tự do hoặc những người có công việc tay trái.